em ờ, trên ờ, điện thoại có cái ông ở ờ, nước ngoài đó ông recommend cái game này cho em bữa em chưa có đủ tiền để mua để mua ngay diệp nó đang giảm giá giảm giá tám mươi phần trăm rất là khổ đời cái uh, giờ bắt đầu thôi hello chào mừng lên ra với trở lại với uh, mình là DOCA Harry The Henry Sticky Collection game luôn Chapter Đột nhập vào nhà băng bình điển xuất hiện giữa cái nơi nằm không ngoại nguyên cái nhà băng giữa giữa giữa độc không ngoại mọi người quên mẹ có à giờ uh, giờ mình uh, giờ gì vậy không không qua đâu không qua đâu không qua, không qua đâu trời đừng, có nói vậy bây giờ mình uh, chọn gì cái sản chơi thuốc nổ ta le về lại anh I'm feeling like a wrecking ball cải trang là một cái bịch uh, tiền giờ chơi mọi người hmm. bơm á bơm bơm ok ở vấn đề là cái thằng này nó ngu quá trời ơi nghĩ sao mà nó cầm cái cái bơm cũng xong nữa đụng cái bật bùm xíu thì chúng ta thử làm cái cách gọi là cách truyền thống mình chơi sản chơi sản là cái cách mà gọi là nhanh nhất để dẫn đến thành công chơi sản sản của Doraemon Tao oh. Phát triển mà đi đầu ngay cái đường đường ga Trời ơi Đừng có đào thẳng Cứ tiền bao chuẩn hả Ok ok Hiệu ba rồi em nghe em nghe à, nghe nói nghi quá nghi cái mở cái tiền kiểm tra sao bình này nặng bả liền vậy quá đã không đã rồi em chết á mới chết hai lần nữa thôi chúng ta chúng ta chúng ta đang hả à, giờ chúng ta sẽ chơi một cái chúng ta sẽ sử dụng cái bài hát ơi à. chạy tú tú tiền nha tin á tin tưởng nha tin tưởng tú tiền nha Huh? How did we lose one? I think we just throw it in the back just to be safe. you ever wonder why there's a bank out here? À, à, well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Có một câu hỏi cái thằng á. Để Ngọc, để mình kiểu mình đi làm cái cái uh, nơi uh, mắc cái mẹ gì làm sao phải là ở một cái nơi rồi không quạnh trong có cái free don't move hay lắm đút cái đầu lên ra dính ok tiếp à ồ oh, episode one. ok Oi, you. You're free to go. <laughs> Not really, but you've got a package. Ooh, wow. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, yeah, <laughs> of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't want to lose my job. <laughs> See you around. Okay. Điều tiên khi mà người thân mà gửi đồ vô chúng ta hmm. phải làm là làm công an là chúng ta phải kiểm tra đồ. Oh, how? How? How? Tại sao trong một cái bánh kem lại có những cái này? ok chúng ta xài cái này để cậy cái chà để cưa cái cửa nó uống tăng lực lại té lé khoan chơi điện thoại quá tiện à... Ờ. má cái cái cái cái này ờ, cái này, cái này nó hơi sai sai nha ê một khoan nãy nó cái này nó nó, nó tay le mọi người thấy không mọi người nhớ không hãy cái là cái đầu tiên đã tay le cái thứ hai là đã cái thứ hai cũng có tay le chắc chắn phải xài tay le tay le nha hmm. tay le chắc chắn là tay le không tay le không hoài luôn à. đúng. oh. ủa hết chuyện mình tay le mình tay le không tay le mình tay le quay ngày cái chỗ cái trường bắn hết sọt cái đầu à... khoan hả hai hai khoan khoan giờ mình thử cách truyền thống đi mình mình mình khoan anh giờ mình chơi cách truyền thống đi ra đây không được phải không mình cưa mình cưa không tên em cưa à. cưa dùm cưa nào ta cưa này giờ cưa cái cửa hay cưa cửa sổ ok cửa sổ Đù, lẹ thiệt Ủa, tưởng, ủa Tưởng mở tầng sách Ok Hãy dành khi mà Kêu hả? Hiểu không? Nó tăng lực thử thôi tăng cao và có khả năng gây ra đột quỵ ồ oh. ồ oh, tác dụng phụ này hiểu rồi xong đây cười phan thì phan đục ngon cái máy tàng hình hay là cái uh, ờ, roba cái cái cái động một ta tàng hình tàng hình ờ, nó sẽ giúp mình đi xuyên một thể đây. cái việc di, di chuyển cái nút màu xanh qua bên phải cái gì đó không biết à tàn hình ok đó phá cả liền đó xuyên luôn ngon hả yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Oh. Hàng hàng chơi hàng sai tử ok ok. Ok. Này. Wow. Uh... Oh, oh. Dạ. <laughs> đâu có biết đâu đâu có biết đâu tự nhiên cái tự nhiên cái cái cái nó nó cái, cái nó bất ngờ á bấm đại phải không được bởi trái tiêu rồi đó má chơi ai chơi trời hả cái gì cái gì đó tối mai em tối mai em chơi các bạn chơi game nghiệm gì Này chúng ta sẽ chơi game hài Ủa là sao sao À Phải bấm Tôi phải bấm cái mình click rồi đứng mình nhìn tưởng cái đó cái hiệu ứng nó hiểu phim bấm nha chị bấm nha bấm ủa ủa bấm rồi mà có có bấm đâu có bấm đâu tay để lên nè nè để tay nha nè không có làm gì hết á nè nhìn nè anh giờ nè Không có bấm Em đâu có bấm đâu Đó kìa Ủa phải bấm vô click 3 à bấm vô cái chữ click á ok ok ok ok ok ok tìm rõ nha mở nha Dạ, dạ, Matrix à, Matrix à Ah, macik, macam-macam. ba kem đơn kìa đừng có ba đơn kìa mình vô chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi ồ oh. oh. để thấy mình trở lại được As the mayor mình mình mình mình mình giờ mình hiểu cái này thôi cái này rồi này rồi cái này rồi. đây mình mình mình mình tè le tè le thử nha tè le of Oh. Oh. Oh, okay. Eh? How did we lose one? I think we should throw it in the back. Just to be safe. You ever wonder why there's a bank out here? Mm, well, I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Freeze! lately. Witness, please continue your testimony. Hook. Okay. Hook. I was riding alongside my partner and the oh, armored man, but suddenly yeah. spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Um... Um... sao? sao? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I... <laughs> I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickman. Take that! His um, cái um, cái này chăng à, tờ khám bệnh của bác sĩ đúng không Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, well I... <laughs> I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. What? I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickman. Yes, oh yeah. Uh, uh, Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van when suddenly we spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Cái nào? Cái này không được. Cái này cũng không được. Vậy cái nào? Cái này à? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I... <laughs> I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin... Của cái nào trời? Tối à? Take that! Is... is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then. How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was oh. inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there by this very witness! As you can see by this doctor's analysis, the defendant had taken quite the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But, but why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. But it's come back to haunt him now. You guys can't, you can't, this, this can't be happening to me! Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin, tối thác cù Oh. Đây. À, mình kiếm được 2 trên 3 cái liên rồi. Rồi uh... Ờ, chắc để lần sau đi. sau mọi người tuần sau mình sẽ uh, tiếp tục mình sẽ uh, chơi tiếp mình sẽ chơi tiếp con game này khá hay đấy nhưng mà cũng khá là thú vị đấy khá hài hước video khá hài hước thiệt uh, hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai mình tiếp tục xem con game này